Ở sân bay, một tấm bảng kính rơi xuống, vô số mảnh kính đúng lúc rơi trúng một cậu bé, cậu bé lập tức ngất đi, bố mẹ cậu bé hốt hoảng cầu cứu mọi người gọi 911. Đúng lúc này có bác sĩ đi qua, giúp họ kiểm tra động mạch cổ của cậu bé bị cứa phải, máu không ngừng phun ra. Bác sĩ lấy miếng vải sạch ấn lên cổ của cậu bé, không ngờ cậu thanh niên bên cạnh lại nói, ông đang giết chết cậu bé đấy. Bác sĩ không vui nói, tôi đang cứu người, cậu bé sắp chết vì mất máu, nhưng cậu thanh niên lại nói, không, ông ấn nhầm chỗ rồi. Nếu là người trưởng thành thì không sao, nhưng đây là cậu bé, ông đã ấn lên khí quản của cậu bé. Nói xong cậu thanh niên bước đến, di chuyển tay của bác sĩ lên trên. Cậu bé lập tức có hô hấp, sau đó cậu thanh niên bắt đầu kiểm tra cơ thể của cậu bé. Phát hiện một mảnh thủy tinh ở trên bụng, cậu thanh niên nói cậu bé sẽ không sao. Bác sĩ không hiểu sao cậu thanh niên trước mặt này lại tự tin như vậy, liền hỏi anh là ai. Cậu thanh niên nói rằng mình tên Son, cũng là một bác sĩ, Son nhìn lên cánh tay của cậu bé, phát hiện đường mạch máu, rồi lại nhìn lên phần ngực, một kết quả nội tạng của người hiện lên trước mắt. Đạt tới cảnh giới này, Son quả thực có hiểu biết sâu rộng về y học. Anh nhận định rằng do bên trong ngực đè ép, còn bác sĩ lập tức phủ định, phần ngực cậu bé nhấp nhô, cậu bé vẫn đang hít thở. Son giải thích ngực cậu bé nhấp nhô không bình thường, cậu bé chắc bị thương bên phổi trái. Đây là triệu chứng ngực tụ khí, phải lập tức cấp cứu. Son nói với mọi người, ai có dao nhỏ sắc không? Dao dài 10 cm, nhưng ở sân bay không ai đem theo dao, Son nói với bác sĩ, chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo cho cậu bé. Hô hấp của cậu bé sắp suy kiệt rồi, tôi sẽ về ngay. Son đến chỗ cổng an ninh mượn dao, nhưng do anh là người tự kỷ, mắc chứng khó giao tiếp nên không biểu đạt được ý của mình rõ ràng. Bảo vệ còn tưởng gặp phải kẻ làm loạn, làm bảo vệ cả đời cũng chưa gặp ai đến đây mượn dao. Bảo vệ nói rằng không được mượn. Son mới nhấn mạnh là dùng cho sự cố cấp cứu khẩn cấp, dao trong hộp có thể dùng hãy cho tôi mượn. Bảo vệ ngơ ngác nhưng vẫn không cho mượn. Son biết không còn nhiều thời gian nữa, anh chụp lấy dao rồi bỏ chạy. Nhưng anh vừa chạy được 20 mét liền bị đẩy ngã xuống đất, May là mẹ cậu bé lúc này đi đến giải thích, 5 phút nữa đứa bé nằm đó sẽ không thể thở nữa. Lúc này bác sĩ đang hô hấp nhân tạo cho cậu bé, còn Son cũng lấy được đầy đủ đồ, gồm có dao, đường ống, băng dính, hai chai rượu. Trời ạ, Son định làm phẫu thuật phần ngực cho cậu bé. Sau đây là hàng loạt thao tác được chuyên gia bội phục. Son cầm dao và đường ống đặt lên người cậu bé, rồi đổ rượu lên trên, loại rượu này khoảng 43 độ. Như vậy thì công cụ và vùng cần phẫu thuật đều được khử trùng. Anh dùng con dao cắt đường ống thành hai đoạn, sau đó nhét vào cái chai, dùng băng dính quấn chặt miệng chai. Trong đầu Son đã nghĩ xong mục đích của cuộc phẫu thuật này, chính là thoát toàn bộ không khí ở xung quanh phần phổi ra để cho phổi hoạt động bình thường. Son bắt đầu xuống dao, bố mẹ cậu bé không dám nhìn. Bác sĩ nhìn Son với ánh mắt khó hiểu. Dao mổ rất thuận lợi, Son nhét một đường ống vào trong cơ thể cậu bé, cậu giơ chai lên, bên trong chai liền có bọt nổi. Bác sĩ cũng không kìm được mà hỏi cái chai này dùng để làm gì. Son nói, đường ống này có thể thải không khí ra, nước trong chai cũng có thể tránh cho không khí đi vào trong. Chiếc van đơn giản này quả thực có hiệu quả, cậu bé bắt đầu có nhịp thở, mọi người xung quanh vỗ tay hoan hô. Đây là lần đầu tiên Son cứu người, từ đây mở ra con đường hành y cứu người truyền kỳ của anh. Cuối cùng lên được xe cấp cứu, Son lại phát hiện nhịp tim của cậu bé bất ổn, còn y tá lại chê cười Son không biết xem số liệu trên máy thở. Sau khi đưa đến bệnh viện, Son liên tục nhấn mạnh cho y tá, nhất định phải kiểm tra điện tim đồ siêu âm cho cậu bé. Y tá Claire nói rằng với số liệu hiện tại thì tim không hề có vấn đề gì. Son còn định tranh luận, muốn xông vào nhưng bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cậu bé được đưa vào phòng phẫu thuật, khi bác sĩ chính nêu nhìn thấy van một chiều của Son làm cũng phải ngạc nhiên. Clara hỏi chúng ta có phải kiểm tra tim cho cậu bé không? Nêu nói rằng tình trạng hiện tại không cần. Son sốt ruột đợi ở bên ngoài, cửa lớn bị chặn, hai bên cửa có bảo vệ canh gác, cửa xoay cũng có bảo vệ. Son nghĩ mọi cách nhưng không vào được. Trong lúc phẫu thuật, Nêu phát hiện nhịp tim của bệnh nhân bắt đầu thay đổi. Đây cũng là điều đáng sợ nhất trong lúc phẫu thuật. Nêu hỏi Clara, tại sao lúc nãy cô lại hỏi tôi kiểm tra tim? Clara nói rằng, là cậu thanh niên bên ngoài yêu cầu, cậu ấy là người làm van một chiều, nếu không hiểu nổi sao Son có thể dự đoán được, chẳng lẽ còn tài giỏi hơn tôi? Thế là cho cấp dưới siêu âm tim cho bệnh nhân, còn Nêu Nhân lúc này ra ngoài tìm Son. Nêu hỏi anh tại sao lại kiểm tra tim, ý của Son là nhịp tim của bệnh nhân không ổn định, là do chất dịch tích tụ trong tim gây ra. Phòng phẫu thuật gọi điện tới nói với Nêu, kết quả siêu âm có rồi, mọi thứ bình thường không có tích chất lỏng. Nêu không hài lòng nói xem ra anh đoán sai rồi, anh đã lãng phí thời gian của tôi, nói xong Nêu quay về phòng phẫu thuật. Còn Claire lại cảm thấy cậu thanh niên này không hề đơn giản, liền mời anh vào phòng phẫu thuật. Son nhìn thấy ảnh siêu âm, nhìn hết lần này đến lần khác. Người khác nhìn thấy rồi liền nói bình thường, còn Son lại nói không hề bình thường. Tim phía bên phải lồi lên biến dạng, rất khó phát hiện ra. Nhưng bác sĩ khác đều không đồng ý phương án chữa trị tim như Son nói. Lúc này Claire đưa ra giải thích, có khả năng là do mảnh vỡ thủy tinh men theo huyết đi vào động mạch tim, cô không ngừng giải thích về vấn đề này. Nêu cuối cùng cũng phẫu thuật theo ý của Son. Vào 30 phút sau, Nêu mở phần ngực của bệnh nhân ra, quả nhiên phát hiện một mảnh thủy tinh ở trong tim. Phải biết rằng, mảnh vỡ này ở tim sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Phán đoán của Son một lần nữa cứu được cậu bé. Anh có thể nhìn thấy sự bất thường của tim từ ảnh siêu âm mờ mờ, quả thực đỉnh của Chop. Nhưng thực ra, hôm nay là ngày Son phỏng vấn ở bệnh viện này. Trong lúc Son cứu người, thì lãnh đạo bên bệnh viện này tranh luận không ngừng. Toàn bộ lãnh đạo khi nhìn thấy CV của Son thì đều không đồng ý, vì anh là người tự kỷ, một người tự kỷ sao có thể làm bác sĩ được, lỡ may xảy ra vấn đề thì trách nhiệm vô cùng lớn. Chỉ có viện trưởng rất xem trọng Son, vì ông là người chú dõi theo anh lớn lên. Lúc này, có một đoạn video nổi dần dần trên mạng, thì ra cảnh Son cứu người ở sân bay đã được quay lại, được đăng lên các trang mạng xã hội, Son được cư dân mạng gọi là bác sĩ thiên tài. Điều này mới khiến lãnh đạo thay đổi suy nghĩ về anh. Bọn họ bảo anh hãy giới thiệu bản thân, nhưng Son đứng đó không nói lời nào. Cuối cùng, Son lấy hết can đảm kể lại câu chuyện của mình. Thì ra từ nhỏ vì bệnh tự kỷ của mình, anh bị bạn bè bắt nạt, ở nhà bị bố bạo hành, nhưng chỉ có em đứng ra bảo vệ cho anh. Trong một lần, con thỏ Son nuôi chết mất, anh bắt đầu muốn làm bác sĩ, Em trai còn tặng anh một con dao đồ chơi, còn nói với anh, hãy nhớ, anh là người thông minh nhất, anh có thể làm tốt bất cứ chuyện gì, em tự hào về anh. Đến nay, chiếc dao đồ chơi đó vẫn được Son giữ kỹ. Nhưng trong một lần chơi trò trốn tìm, em trai không may ngã chết. Quay lại bệnh viện, Son nói anh rất buồn về cái chết của em trai. Thằng bé không có cơ hội được trưởng thành, thằng bé vốn được lớn lên. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ người khác thực hiện chuyện này. Lời của Son đã làm mọi người cảm động. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, Son trở thành bác sĩ của bệnh viện Banner Venture, Son mặc áo blue trông rất hợp với anh, một lương y chính thức xuất hiện, Son sắp bắt đầu cuộc đời bác sĩ của mình. Trên đây là nội dung tập một mùa đầu tiên của bộ phim Bác sĩ thiên tài. Mặc dù Son là người tự kỷ, ông trời đã đóng cánh cửa này và mở cánh cửa khác cho anh. Son còn mắc hội chứng thiên tài, có nghĩa rằng anh ở lĩnh vực nghệ thuật hoặc học thuật đều có năng lực hơn người bình thường. Son là một thiên tài về lĩnh vực y học, còn có khả năng nhìn qua không bao giờ quên, đúng là vô cùng đẳng cấp. Các bạn có muốn bọn mình mau ra các tập tiếp theo không? Nếu có thì hãy ấn like và để lại comment để ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.